hoài rồi chụp cái quay đi bình thường rồi đứng đứng đứng sát sát vô luôn bạn đầu á đứng sát sát cô dâu luôn đó đúng rồi sát sát rồi đúng rồi xe đó Mày mới nhìn đây nè, tươi lên từ từ. Rồi cô giữ rễ xe quá hư ra coi hai ba từ từ hai ba rồi giờ mình trả quả đi rồi mình mình thấy nha rồi giờ từ rồi từ từ từ từ qua đây xíu qua qua đây xíu che mất cô vô chú để rồi này này này này cho xíu trời cho tao qua con rồi từ từ đám tuyệt quá không sao đâu đám tuyệt không cảm à. xe, xe, xe bao thư ra nè hai ba từ từ hai ba rồi ok rút lại đi rồi rút rút rồi giờ giờ rồi đây giờ cô cô dâu qua bên này đi cô dâu phát cho chàng trai chú lại phát cho chàng gái Ê, trả lại tờ trả lại tờ trả trả tờ giờ lấy quay rồi Vậy mở Minh Nguyễn coi YouTube nha, chứ mới làm kênh YouTube á. Dạ. nha. Minh Nguyễn, Minh Nguyễn, Minh Nguyễn, Minh Nguyễn Bình Dương á. Đó đó đó, kia mấy cho mấy bị lóc bị lóc bị lóc rồi chuẩn bị nha rồi phát đi Minh Nguyễn Bình Dương nha. nha rồi chú để phát phát đều luôn phát rồi ok phát đi nè hai ba phát đi nè đang đào lên hả mày con nuôi mày con rơi con rớt tao con nuôi tự nhiên con nuôi dạ đâu rồi rồi ok rồi giờ đây nè ai đưa nắm tay đưa cái quả ra bên này đưa qua nó lòn qua tới đây trái thôi ok rồi mình nâng lên đi nâng cao lên rồi hai đứa lòn cái này rồi cứ giáo bọn cầm lên là được rồi rồi lòn cái này ừ, từ từ nha từ từ nha rồi chui đi nè ấy quên bó bông bó bay rồi rồi ok rồi chuẩn bị nè chui nè hai ba rồi chui rồi tới giữa dừng lại nè rồi hung hung cái đi nè hai ba ok rồi cảm ơn mấy cháu hết cái nón trước dạng không cái kia dạ, dạ, dạ. đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. rồi mình tiến lên một bước với em cái tiến lên một bước đi ăn bánh mì chảo giờ mới về rồi cái nha nhìn đây nha từ từ rồi một hai ba một nè qua giữa luôn qua giữa cho đẹp dạ. rồi mình đứng sẽ cái luôn rồi qua đây một bước đi qua qua đây một qua đây sói luôn rồi là chồng đi nữa ok rồi cả nhà nhìn lên nè bốn hai ba để lộn quần để mình mặc lộn quần nha bạn thôi quần dạ. nó của tao mà quần này của tao mà rồi vậy cho cho cô vô chú để vô giữa nè rồi rồi rồi quá vô mình xét luôn nè rồi nhìn cả nhà mình nhìn đây nha cười lên nè một hai ba một hai ba rồi rồi vô ủa chừng nào mới được chụp cái cô dâu đó rồi anh ơi mình mình lùi ra khỏi cái bảng luôn anh ơi rồi vậy chị sẽ rồi ok một hai ba tôi lên nè hai ba rồi đúng rồi mình sẽ vô luôn nè rồi đẹp quá Ủa, tay cho cô giáo chú lại cái nè một hai ba hai ba ok em nữa em nữa đại em em em mày cậu hai cậu hai em cô đeo cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha và ủng hộ kênh youtube của Minh Nguyễn nha rồi à, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ rất nhiều à. chúc cả nhà sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực nha Rồi, à, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại nha video kế tiếp nha kính chúc đại gia đình sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực nha Dạ, yeah, cảm ơn Thiên Chúa và chúc phúc cho cả nhà và đại gia đình và hai họ được sức khỏe nha, thành công trên mọi lĩnh vực nha. Thank you Chúc quý vị có một ngày được an lành Chúa sẽ chúc phúc cho đại gia đình chúng ta Bye. Have a Thank you.